da toàn thân cứ thế trắng mịn nhờ dã nhuyễn một nắm gạo trộn với thứ này. Kiên trì sử dụng hỗn hợp bột gạo trộn sữa tươi, sau một tuần bạn sẽ có được làn da trắng đến phát sáng nhé. Chẳng mất nhiều thời gian đến với các mỹ viện đắt tiền mà bạn chỉ cần thực hiện cách tắm trắng toàn thân bằng bột gạo với sữa tươi dưới đây cũng đủ khiến nhiều người mơ ước có được làn da trắng mịn như bạn đấy. Nguyên liệu cần có 1 đến 2 nắm gạo, 1 phần 3 túi sữa tươi không đường, một thìa cà phê mật ong, một thìa cà phê nước cốt chanh tươi, chảy cối, bát và thìa. Sơ chế nguyên liệu Cho lượng gạo đã được chuẩn bị vào cối rồi dùng chày dã đến khi gạo nhuyễn hẳn thành bột thì dừng lại. Sau đó, đổ bột gạo ra bát để sử dụng. Cách làm Đổ sữa tươi cùng mật ong với nước cốt chanh tươi vào bát bột gạo, lấy thìa đánh đều lên giúp các loại nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau.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 Bước 3. Cứ massage đều như vậy từ 1 đến 3 phút theo chiều lên xuống. Chú ý massage kỹ hơn đến những vùng da bị chạm màu như khử tay, đầu gối. Bước 4. Tiếp theo lưu lại hỗn hợp trên da thêm 15 phút để các dưỡng chất có khoảng thời gian ngấm đều đến từng lớp tế bào da, giúp phát huy tác dụng dưỡng trắng tốt nhất. Bước 5. Khi thấy hỗn hợp đã khô lại thì chỉ cần tắm sạch bằng nước, dùng khăn thấm khô người và thoa kem dưỡng ẩm toàn thân nhằm tăng thêm hiệu quả dưỡng trắng lên gấp nhiều lần là xong. Mỗi tuần bạn nên áp dụng phương pháp tắm trắng da toàn thân bằng bột gạo này hai lần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Chỉ ngay sau lần đầu tiên sử dụng, bạn sẽ dần cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng rõ rệt, tông màu da cũng bừng sáng hơn. Kiên trì một tháng bạn sẽ có được làn da trắng mịn như ý mà không cần dùng đến bất cứ một loại kem dưỡng trắng da hay mỹ phẩm tẩy trắng nào khác nhé. Hỗn hợp này bạn có thể sử dụng để làm trắng da mặt một cách an toàn vì các thành phần trên hoàn toàn tự nhiên và không gây kích ứng đến làn da mỏng manh của bạn. Thêm vào đó, hãy uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, rau xanh và thoa kem chống nắng hàng ngày nhằm bảo vệ làn da khỏi những tác nhân gây hại từ bên ngoài. Bạn vừa xem xong video, da toàn thân cứ thế trắng mịn nhờ dạ nhuyễn một nắm gạo trộn với thứ này. Mua hộp sữa chua để ăn, nhân tiện lấy dùng để rửa mặt, sau một tuần làn da sẽ ngàn lần cảm ơn bạn. Chẳng cần tốn kém gì, cứ lấy hộp sữa chua để rửa mặt theo cách này, bạn sẽ sốc khi thấy kết quả. Chắc ai cũng biết sữa chua rất tốt cho sức khỏe lại còn ngon miệng, chính vì thế hầu như chúng ta chỉ mua sữa chua để ăn, chứ ít ai nghĩ đến việc sử dụng sữa chua để dưỡng da. Nếu bạn cũng như vậy thì chắc chắn đang bỏ phí một thần dược cực kỳ tốt cho làn da đó. Trong thành phần của sữa chua chứa các dưỡng chất có lợi như axit lactic, thành phần này sẽ hỗ trợ tẩy tế bào chết, loại bỏ bụi bẩn và dưỡng trắng da từ sâu bên trong. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa và xóa mờ các nếp nhăn, tàn nhang. Nếu biết cách tận dụng sữa chua để rửa mặt mỗi ngày, thì việc sở hữu làn da sáng tự nhiên lại ngăn ngừa mụn trứng cá là điều đơn giản mà ai cũng có được. Cách 1 Sữa rửa mặt bằng sữa chua Chuẩn bị nguyên liệu, một thìa canh sữa chua không đường Cách làm Mỗi buổi tối trước khi ngủ, hãy rửa mặt qua với nước ấm rồi lấy sữa chua không đường thoa đều lên mặt. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào da. Sau khoảng 5 phút thì rửa lại với nước mát. Cuối cùng dùng một viên đá lạnh để trà nhẹ, xé khít lỗ chân lông. Với cách này bạn có thể thực hiện mỗi ngày với người có làn da khỏe và 2 đến 3 lần đối với làn da khô nhạy cảm. Cách 2. Mặt nạ từ sữa chua Chuẩn bị nguyên liệu một thìa canh sữa chua không đường, hai thìa cà phê mật ong nguyên chất, một thìa cà phê nước cốt chanh. Cách làm Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào một chiếc bát nhỏ rồi trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất. Để có thể làm nếp da bằng sữa chua hiệu quả thì đầu tiên bạn hãy vệ sinh làn da sạch sẽ để lỗ chân lông thông thoáng dễ dàng hấp thụ dưỡng chất. Lấy hỗn hợp sữa chua đã chuẩn bị để thoa đều lên mặt, massage theo chuyển động tròn. Lưu hỗn hợp khoảng 15 phút thì rửa lại bằng nước mát. Áp dụng công thức này hai lần mỗi tuần để làn da trắng dần theo từng ngày nhé. Bạn vừa xem xong video, mua hộp sữa chua để ăn, nhân tiện lấy dùng để rửa mặt. Sau một tuần làn da sẽ ngàn lần cảm ơn bạn. Đi spa cả đời, da cũng không mịn màng, sáng bóng như trộn nước dừa tươi với thứ này. Nước dừa không chỉ để uống, trộn với thứ này rồi thoa lên mặt 3 lần một tuần, bạn sẽ ngỡ ngàng về kết quả nhận được. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, Thành phần cytokinin tìm, tìm thấy trong nước dừa tươi, nó giúp điều chỉnh các tế bào, cân bằng được pH và giảm thiểu quá trình lão hóa da. Chính vì lẽ đó, chỉ cần trộn nước dừa tươi với mật ong, bột yến mạch thế này, da ngăm đen, thiếu sức sống sẽ trở nên mềm mịn, căng sáng bất ngờ. Công thức 1. Hỗn hợp dưỡng trắng da bằng dừa tươi cộng bột yến mạch cộng mật ong. Nguyên liệu: một quả dừa tươi, hai thìa canh bột yến mạch, một thìa mật ong, một mặt nạ giấy, bát và thìa. Cách làm Dừa tươi sau khi mua về, bạn tách phần nước và phần cùi ra hai bát riêng biệt. Phần cùi trắng đem nghiền nát, ép lấy nước cốt nguyên chất rồi trộn đều với bột yến mạch, mật ong. Đối với nước dừa tươi, bạn hãy nhúng mặt nạ giấy trong khoảng 10 phút trước khi sử dụng. Cách dùng Trước hết cần tiến hành làm sạch da bằng nước ấm, giúp loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn vẫn còn sót lại. Tiếp đó dùng các đầu ngón tay, Thoa đều hỗn hợp bột yến mạch theo chuyển động vòng tròn. Thực hiện thao tác này trong 15 phút thì rửa lại bằng nước như bình thường. Cuối cùng, hãy lấy mặt nạ giấy ngâm nước dừa, đắp lên mặt thêm 20 phút nữa. Sau thời gian trên, dùng tay gỡ ra rồi thoa một lớp mỏng nước hoa hồng. Công thức 2. Hỗn hợp trị sẹo thâm, mụn bằng nước dừa tươi cộng mật ong. Nguyên liệu 3 thìa canh nước cơm dừa tươi, 2 thìa canh mật ong nguyên chất, một miếng bông tẩy trang, một chiếc bát nhỏ. Cách làm Cho củi dừa non vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn trong 2 phút Dùng khăn xô loại bỏ phần bã, ép lấy phần nước cốt nguyên chất Trộn đều nước dừa tươi, mật ong ra một chiếc bát Lấy bông tẩy trang, thoa hỗn hợp lên da mặt Tập trung những vùng có chứa nhiều mụn và rẹo thâm sau khi đã rửa sạch bằng nước ấm Massage chừng 10 phút giúp các dưỡng chất hấp thụ một cách triệt để sau thời gian trên, hãy rửa lại bằng nước lạnh thêm một lần nữa để kết thúc quá trình chăm sóc da. Với phương pháp làm đẹp này, bạn nên áp dụng liên tục 3 lần một tuần. Sau vài lần thực hiện làn da đen sạm, nhiều mụn sẽ hóa căng sáng mịn màng bất ngờ. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, đi spa cả đời, da cũng không mịn màng, sáng bóng như trộn nước rửa tươi với thứ này. Bốn nguyên liệu kết hợp với vitamin E sẽ cho bạn làn da mịn màng như em bé. Ai cũng biết vitamin E có công dụng dưỡng da cực đỉnh, nhưng chúng còn tốt hơn khi kết hợp với bốn thứ này nữa đấy. Vitamin E ngoài là một chất dinh dưỡng của cơ thể thì nó là thần dược giúp làm đẹp, duy trì làn da trẻ đẹp khỏe mạnh của hầu hết chị em phụ nữ. Vitamin E có chứa alpha tocopherol, đây là chất giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong vitamin E bảo vệ tế bào da khỏi tia UV và các gốc tự do có hại khác, hỗ trợ sản xuất elastin và collagen, giữ cho da săn chắc và mịn màng, không bị đốm nâu, thâm sạm. Vì thế, vitamin E được sử dụng phổ biến trong việc làm đẹp da, đặc biệt chúng sẽ phát huy công dụng tốt hơn nữa khi kết hợp với các nguyên liệu này. 1. Vitamin E, mật ong, chanh và sữa chua 3 viên nang vitamin E 3 viên vitamin B1 1 hộp sữa chua không đường 2 thìa cà phê mật ong 1 thìa canh nước ấm Cách làm Cho 3 viên vitamin B1 vào chiếc bát Thêm nước ấm rồi nghiền nhuyễn thành bột mịn Trích một đầu của viên vitamin E vào bát trên, thêm 3 thìa canh sữa chua không đường và 2 thìa mật ong, rồi khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng sau khi rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm, bạn thoa đều hỗn hợp lên mặt, rồi dùng tay massage nhẹ nhàng chừng 3 đến 5 phút để các dưỡng chất thấm sâu vào các tế bào. Lưu lại hỗn hợp trên mặt chừng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước. Áp dụng cách này hai lần một tuần, da bạn sẽ mịn màng như da em bé. 2. Vitamin E và gel nha đam Lá lô hội, máy xay hoặc cối giã Viên nhộng vitamin E 400ml và viên 500mg vitamin C nghiền thành bột Dầu dừa Cách làm Cắt bỏ phần gốc lô hội để phần nhựa màu vàng chảy ra hết Rồi cắt bỏ hết phần vỏ xanh Lấy phần thịt trắng thái nhỏ như hạt lựu cho lô hội, vitamin E, vitamin C và dầu dừa vào máy xay, xay nhuyễn để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Cách sử dụng giống với hỗn hợp trên 3. Vitamin E và dầu dừa Nguyên liệu cần chuẩn bị một viên vitamin E, một muỗng canh dầu dừa Cách làm Trích viên vitamin E lấy dịch bên trong cho ra bát Rồi cho dầu dừa vào Khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất Cách sử dụng như hỗn hợp trên 4. Vitamin E với dầu ô liu Nguyên liệu cần chuẩn bị một viên vitamin E, một muỗng dầu ô liu Cách làm Trích viên vitamin E lấy dịch bên trong cho ra bát, rồi cho dầu ô liu vào, khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng của hỗn hợp này tương tự như hỗn hợp trên, chỉ khác là bạn nên lưu lại hỗn hợp này trên da qua đêm nhé. Bạn vừa xem xong video, bốn nguyên liệu kết hợp với vitamin E sẽ cho bạn làn da mịn màng như em bé. Thêm vài viên B1 vào hỗn hợp này, da đen nhẻm vì cháy nắng cũng trắng bật tông sau hai lần tắm trắng. Thay vì mua kem trộn hay tắm trắng bằng những công thức không rõ nguồn gốc, không khéo còn gây kích ứng da, thì chị em làm thử ngày hỗn hợp này nè. Tự trộn kem tắm trắng tại nhà vừa an toàn lại dưỡng trắng hiệu quả. Nguyên liệu rất dễ tìm, mua ở các siêu thị và trong nhà thuốc đều có nhé. Bạn cần 3 viên vitamin E, 5 viên B1, một hũ sữa chua không đường, 3 muỗng cà phê mật ong, một muỗng cà phê dầu dừa. Đầu tiên bạn cho viên B1 vào một cái chén, thêm nước ấm vào và nghiền nhỏ cho đến khi thuốc tan hết. Sau đó cắt viên vitamin E ra, bóp phần dầu cho ra hết và trộn đều với B1 trong chén. Sau đó thêm sữa chua, mật ong và dầu dừa đã chuẩn bị và trộn đều. Sau khi đã tắm sạch với nước ấm để lỗ chân lông nở ra, bạn bắt đầu thoa đều hỗn hợp lên toàn thân và massage nhẹ nhàng trong 15 phút sau đó tắm lại với nước lạnh thật sạch như bình thường. Sau khi tắm bạn có thể thoa thêm lotion dưỡng ẩm để da thêm mịn màng. Mỗi tuần tắm thế này 2 đến 3 lần, da bạn sẽ bật tông trắng hồng thấy rõ, ngay cả da nhạy cảm cũng dùng cách này nhé. Bạn vừa xem xong video, thêm vài viên B1 vào hỗn hợp này, da đen nhẻm vì cháy nắng cũng trắng bật tông sau 2 lần tắm trắng. Lấy một quả trứng cộng một quả chanh chưa đến 5.000 đồng mà dưỡng da căng mướt như em bé. Nếu trong bếp có sẵn trứng và chanh thì chạy ngay xuống bếp làm thế này đắp lên mặt để có da căng mịn như da em bé nhé. Công dụng của trứng là gì? Lòng đỏ trứng gà là nguồn cung cấp các khoáng chất và nhóm B và vitamin A, D, K dồi dào. Chính vì vậy, lòng đỏ trứng gà có tác dụng ngăn ngừa mụn, chống lão hóa và làm trắng da vô cùng hiệu quả. Lòng trắng trứng gà chứa nhiều protein albumin, có tác dụng tăng cường collagen, tái tạo da và tăng tính đàn hồi. Thành phần của chanh có nhiều axit citric, chất này làm trung hòa kiềm trên mặt da, từ đó ngăn ngừa và làm mất sắc tố xấu. Ngoài ra các loại vitamin A, C, P trong chanh có thể hấp thụ được qua da, làm da đẹp mịn màng. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một quả chanh tươi, một quả trứng gà, một thìa cà phê mật ong nguyên chất, bát và thìa. Cách làm Chanh bạn mang rửa sạch, dùng dao cắt đôi rồi vắt lấy nước cốt, loại bỏ hạt. Trứng gà đem tách riêng lòng trắng và lòng đỏ để ra hai bát riêng biệt, rồi dùng phờ đánh trứng đánh đến khi bông lên. Trộn nước cốt chanh, mật ong với trứng vào, rồi khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ các bụi bẩn và tế bào chết, để các nang lông giãn nở. Dùng khăn mềm thấm khô da mặt, rồi thoa hỗn hợp đều lên mặt. Dùng tay massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào. Cứ massage như thế chừng 3 phút. Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 30 phút, đến khi hỗn hợp khô lại thì bạn rửa sạch mặt bằng nước ấm rồi rửa lại bằng nước lạnh. Vì hỗn hợp có trứng nên bạn rửa thật sạch, nếu không sẽ không hết được mùi tanh đâu. Rồi lấy viên đá nhỏ trà lên mặt để thu nhỏ lỗ chân lông. Áp dụng công thức này 2 đến 3 lần một tuần sau 2 tuần, bạn nhanh chóng sở hữu làn da mịn màng, căng sáng tự nhiên. Chúc các bạn thành công nhé! Bạn vừa xem xong video, lấy một quả trứng cộng một quả chanh chưa đến 5.000 đồng mà dưỡng da căng mướt như em bé. Thay vì sử dụng các loại kem trộn độc hại và làm bào mòn da, bạn có thể dùng vỏ chanh để làm trắng da mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Chanh là một loại quả cực kỳ quen thuộc với mọi người. Chanh có rất nhiều công dụng nổi bật trong cuộc sống như làm nước uống, làm gia vị trong món ăn, tẩy rửa những vết bẩn cứng đầu và cả làm đẹp da, đẹp tóc. Trong số đó, người ta thường chỉ quan tâm đến phần nước cốt chanh mà lại bỏ qua một nguyên liệu làm đẹp vô cùng có lợi, đó là vỏ chanh. Vỏ chanh tập trung đến 90% lượng tinh dầu quý giá trong toàn bộ trái chanh, do đó rất phí nếu bạn bỏ qua nguyên liệu quý giá này. Tinh dầu chanh không những có hương thơm giúp chúng ta cảm thấy thư giãn, mà còn chứa nhiều axit trái cây nhẹ có lợi cho sắc tố da. Đồng thời vỏ chanh cũng chính là nguyên liệu tẩy tế bào chết vật lý rất mềm mại và an toàn cho da. Để tắm trắng với vỏ chanh, bạn có thể kết hợp với một số nguyên liệu khác giúp chanh phát huy được hết công dụng của nó. Hai thành phần chúng ta sử dụng dưới đây bao gồm sữa chua, lên men từ sữa tươi giàu axit lactic, giúp loại bỏ tế bào chết, đồng thời dưỡng ẩm với protein nguyên bản từ sữa bò. Cuối cùng chính là mật ong cùng vitamin E, hỗ trợ dưỡng da và chống lão hóa từ sâu bên trong tế bào. Nguyên liệu: hai quả chanh, một hộp sữa chua không đường, hai viên vitamin E, một muỗng cà phê dầu dừa, một muỗng cà phê mật ong. Cách làm: chanh hai quả cắt ra vắt lấy nước, lấy hai miếng vỏ chanh bảo nhỏ và để nguyên hai miếng còn lại. Trộn các nguyên liệu sau: vỏ chanh bảo nhỏ cộng sữa chua không đường, cộng dầu trong viên e, cộng mật ong, cộng dầu dừa cho đến khi có hỗn hợp đồng nhất. Tắm sạch, dùng hai miếng vỏ chanh còn nguyên, chà và massage toàn thân nhiều lần trong 15 đến 20 phút. Tiếp theo, thoa đều hỗn hợp đã chuẩn bị lên da, tập trung những vùng da đen sạm như khuỷu tay hay đầu gối. Sau khi massage 15 phút, tắm sạch với nước ấm và lau khô người, thực hiện liệu trình 3 lần một tuần để có làn da trắng mịn và tha hồ diện váy ngắn nhé. Bạn vừa xem xong video, không có kem trộn, cô gái dùng 3 miếng vỏ chanh khiến da toàn thân lột xác khó tin. Chuẩn bị một hộp sữa chua, một quả chanh, có ngay làn da trắng nõn như Ngọc Trinh chỉ sau lần đầu tiên thực hiện mà chẳng cần xài kem trộn. Không ít bạn gái đã chi một khoản tiền lớn để đến spa dưỡng trắng da hoặc mua mỹ phẩm đắt tiền cho đến kem trộn với mong muốn sở hữu làn da trắng hồng. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có bán tràn lan các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc. Nếu bạn không tìm hiểu kỹ sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy tham khảo ngay công thức sau đây để có thể làm đẹp da từ sâu bên trong, vừa hiệu quả lại an toàn, lành tính không lo kích ứng. Chuẩn bị nguyên liệu một hộp sữa chua không đường, một quả chanh tươi, một thìa canh mật ong nguyên chất. Chanh chứa nhiều vitamin C, axit citric giúp tẩy trắng da tự nhiên, đồng thời kích thích tế bào da mới sản sinh. Bên cạnh đó, sự kết hợp của sữa chua và mật ong sẽ bổ sung độ ẩm và dưỡng chất cần thiết để làn da luôn mềm mịn và trắng hồng. Cách làm và sử dụng Cho sữa chua vào một chiếc bát nhỏ, vắt thêm nước cốt chanh và mật ong vào, rồi dùng thìa trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất. Như vậy bạn đã có được hỗn hợp dưỡng trắng da mặt và toàn thân. Trắng da mặt Rửa mặt với sữa rửa mặt và nước ấm, nếu có trang điểm thì tẩy trang kỹ để làn da được sạch sẽ và thông thoáng. Lấy hỗn hợp sữa chua, chanh và mật ong đã thoa đều lên da mặt và cổ. Dùng các ngón tay massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào da và phát huy tác dụng. Lưu hỗn hợp trên da khoảng 15 đến 20 phút thì rửa lại mặt với nước mát. Thực hiện khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần, làn da sẽ trở nên càng mịn rõ rệt, da trắng sáng đồng thời giảm các vết thâm do mụn. Trắng da toàn thân Tắm sạch với nước ấm, nếu có thời gian thì tẩy da chết bằng hỗn hợp đường nâu và mật ong để loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn. Lấy hỗn hợp đã chuẩn bị thoa đều khắp người, massage và trà kỹ những vùng da sẫm màu như khuỷu tay, đầu gối. Thư giãn trong khoảng 20 phút thì tắm lại với nước ấm, lau khô người và thoa kem dưỡng ẩm. Lặp lại liệu trình này 3 lần mỗi tuần, chỉ cần kiên trì một thời gian, bạn sẽ có ngay làn da trắng sáng bất ngờ. Bạn vừa xem xong video, chuẩn bị một hộp sữa chua, một quả chanh, có ngay làn da trắng nõn như Ngọc Trinh chỉ sau lần đầu tiên thực hiện mà chẳng cần xài kem trộn.